ma đa ma ca ma san tha hoàng tập tô hi cha dành tiêu quy bu lăng su khăn dạ, con xin mừng câu một câu hai ma trường âm thông thượng á đoạn âm ma trường âm thông thượng đa ma ba đoạn âm yun trường âm nhấn chê, trường âm thông thường, thá, đoạn âm. Trường âm thông thường, ca trường âm thông thường, má, rá, tí. Ba đoạn âm, xanh trường âm nhấn, thá, đoạn âm. Quăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ma ba ma đa ma nu yun chê tha ma ca ma ra ti san tha quăng. Con xin phân tích câu 3 và câu 4 trường âm nhấn bá đoạn âm mát trường âm nhấn tô trường âm thông thường hí đoạn âm cha trường âm thông thường danh trường âm nhấn tô trường âm thông thường bắp trường âm nhấn bô trường âm thông thường tý quý bú là ba trường ba đoạn âm lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm xú đoạn âm khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm ấp ba mắt tô hi cha danh tô bập bồ ti quy bu lăng su khăn dạ, con xin đọc lại hết bài mà ba mà đa ma nu yun chê ta ma ca ma ra ti san tha hoàng ấp ba mắt tô hi cha danh tô bập bồ ti quy bu lặng su khẳng mà ba mà đa ma nu yun chề tha mà cà ma ra ti sanh tha hoàng ập ba mắt tô hi cha dành tô bạc bộ ti quy bu lặng su khẳng chớ sống đời phóng vật chớ mê sai dục lạc không phóng vật thiền định đạt được an lạc lớn đó là bản dịch của hòa thượng thích minh châu ma ba ma đa ma nu yun chê tha ma ca ma ra ti san tha hoàng ấp ba mắt tô y cha danh tô bập bô ti quý buôn su khăn dạ con đã đọc xong kệ xong có chỗ nào sai sót xin ngài cùng với đạo tràng chỉnh sửa con xin nhường mic cho người kế tiếp ạ con xin kính chào sư trí đức các sư các cô tu nữ và quý vị phật tử <laughs> bữa nay thấy sư cho vòng là, là bữa nay sư còn khỏe ừ. khỏe khoảng sư cho bông hoa tức là sư khỏe sư không cho bông hoa cái nào trên là sư bận việc hay là sư không khỏe nữa ừ, ừ, ờ, cảm ơn quý vị đã cho tín hiệu ba người được rồi đủ rồi âm thanh nghe rõ ràng <laughs> bài này hơi hơi khó đọc sư sư đọc sư dắt một hai cái lẹo lưỡi chỗ câu số 2 chắc cũng bị vậy đó sư thì nào trò nấy đấy sư dạ bữa nay con xin trả bài kinh pháp cú câu 27 mà pa mà damanu dùng chề tha mà kha marati sành tha hoàng áp pa mắt tổ hi trà dành tổ bắp bộ ti quý pu lằng su khằng mà ba mà damanu dùng chề tha mà kha marati sành tha hoàng Apamakto hi cha dành tô bắp bồ ti quý phu lặng su khăn um, phân tích câu 1 và câu 2 <clears throat> ma trường âm thông thường ở đây nhiều mà bá đoạn âm ma trường âm thông thường đá má nú ba đoạn âm dùng trường âm nhắn chê trường âm thông thường thá đoạn âm câu số 2 ma chừng âm thông thường kha chừng âm thông thường má rá tí ba đoạn âm xanh chừng âm nhắn thá đoạn âm quăng chừng âm đọc theo giọng nguyên âm đọc lại câu 1 câu 2 rồi đọc câu 3 câu 4 và phân tích câu 3 câu 4 mà ba mà đa ma nu dùng chề tha mà khà marati sành tha hoàng áp ba mắc tổ hi trà dành tổ báp bồ ti vi phu lặng su khằng mà ba mà đa ma nu dùng chề tha mà khà marati sành tha hoàng áp ba mắc tổ hi trà dành tổ báp bồ ti vi phu lặng su khằng phần tích câu 3 và câu 4 áp trường âm nhắn bá đoạn âm mắt trường âm nhắn tô trường âm thông thường hí đoạn âm cha trường âm thông thường danh trường âm nhắn tô trường âm thông thường câu cúng cùi và câu cuối cùng bắp trường âm nhắn bô trường âm thông thường tí quý phú ba đoạn âm lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm xú đoạn âm khăn chừng âm đọc theo giọng nguyên âm đọc lại câu 3 câu 4 rồi đọc lại hết nguyên bài và ca kệ áp bá mắt tô hi cha dành tô bắp bộ ti quy phu lằng su khăn mà ba mà đa ma nu dùng chề tha mà khà marati sành tha hoàng áp ba mắt tô hi cha dành tô bắp bộ ti quy phu lằng xúc khăn mà ba mà đa ma nu dùng chề tha mà khả marati sành thao hoàng áp ba mắt tổ hi trà dành tổ bắp bộ ti quý phu lần xúc khăn trời ca kệ <coughs> mà ba ma đa ma như dũng chê tha mà kha ma ra ti san thao quang áp đa mắc tổ hi cha dân tổ bạp bồ ti quý pu lăng su thăng mà ba ma đa ma nu dung chế tha mà ca ma ra ti san tha quang áp ba mắc tổ hi cha dân tổ bạp bồ ti quý pu lăng su khăng chớ sống đời phóng dật chớ mê sai dục lạc không phóng dật thiền định đạt được an lạc lớn đó là bản dịch của hòa thượng thích minh châu <sighs> trời ơi chưa tri sư cho con ba cái bông hoa rồi chắc không không có chuyện gì chắc chắc đâu phải ông sư còn cảm ơn sư nha đó phải nhất hồng thị kim dung nè đó thích nhất cô mít tà là vỗ tay vỗ tinh mắt luôn vậy đó. <laughs> không có tôi không có đọc sai gì hả quý vị cảm ơn nha cảm ơn quý vị đã cho bông qua với ninh dạ nha, à, lắng nghe ha kính mời hồng thị kim dung kế tiếp nha bài Dạ, Na giá Nam mô Tham Ma giá Nam mô Sang Kha giá. Con kính đảnh lễ sư trí đức, dạ con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc bài câu kệ ngôn số 27 ạ Ma ba ma da ma nu yun che tha ma ka ti san tha wan ap ba ma to hi cha gian to bắp bồ ti quy bu lăng su khăng ma ba ma da ma nu yun che tha ma ka ti san tha wan ap ba ma tô hi cha yan tô bắp bồ ti huy bu lăng su khang chớ sóng đời phóng dật chớ mê say dục lạc không phóng dật thiền định đạt được an lạc lớn là bản dịch của hòa thượng thích minh châu dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ ma là trường âm thông thường bá là đoạn âm ma là trường âm thông thường đá má nú là ba đoạn âm run là trường âm nhấn J là trường âm thông thường, thá là đoạn âm. Ma, ca là hai trường âm thông thường, má, rá, tí là ba đoạn âm. San là trường âm nhấn là đoạn âm, quang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ma ba ma da nu yun che tha ma ka marati san tha quang. Câu 3 và câu 4 ạ. Áp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm mát là trường âm nhấn tô là trường âm thông thường hí là đoạn âm cha là trường âm thông thường danh là trường âm nhấn tô là trường âm thông thường bắp là trường âm nhấn bô là trường âm thông thường tí quý bú là ba đoạn âm lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm xú là đoạn âm khăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ấp ba mát tô hi cha gian tô bắp bồ ti quy bu Lăng su khăn mà ba ma đa ma nu yun chê tha ma ca ma ra ti san tha hoàng ấp ba ma tô hi cha dành tô bắp bồ ti quy bu lăng su khăn Ma Pa ma Da ma nu yun Che tha ma ca ma ra ti san tha hoàng Mamato hi cha gian to ti vi bù lắng su khăng mà pa ma đa mà nu yun che tha ma ca ma ra ti san tha quăng ập ba ma tô hi cha yan to ập bo ti vi vi bù lăng chớ sống đời phóng dật chớ mê say dục lạc không phóng dật thiền định đạt được an lạc lớn là bản dịch của hòa thượng thích minh châu dạ con đã đọc kệ và phân tích xong ạ dạ con có sai con kính thỉnh sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp con kính tri ân sư thân mời thiện vũ ạ dạ con xin kính đảnh lễ sư trí đức con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc cô pháp cú số 27. Ma pha ma damanu yun che tha ma ka marati sanh tha wang. Ap pa ma tô hi cha danh to pháp phô ti vi pu lăng su khăng. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Ma trường âm thông thường thá đoạn âm ma trường âm thông thường đá má nú ba đoạn âm yun trường âm nhấn chê trường âm thông thường thá đoạn âm ma ca hai trường âm thông thường má rá tí ba đoạn âm xanh trường âm nhấn thá đoạn âm, quăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ma pa ma da ma nu yun che tha ma ka marati sanh tha quăng. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Áp, trường âm nhấn, thá, đoạn âm, mát, trường âm nhấn, tô, trường âm thông thường, hí, đoạn âm, cha, trường âm thông thường, danh, trường âm nhấn, tô, trường âm thông thường, tát, trường âm nhấn, pô, trường âm thông thường, tí, quý, phú, ba đoạn âm, lăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đoạn âm, khăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, áp, mát tô, hi cha, danh, tô, pháp, tô ti vi bú lang su hăng. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 27. Ma tha ma damanu yun che tha ma ka marati sanh tha quăng áp mắt tô hi cha danh tô pháp thô tiêu su khăn ma pa da ha manu yun che tha ma kamara ha ti sanh tha quăng áp tha mắt tô hi cha dân tô pháp phô ti quy phu lăng su Khang chớ sống đời phóng tật chớ mê say dục lạc không phóng tật thiền định đạt được an lạc lớn đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ, Nam Mô Bích Thầy, dạ, Nam Mày, dạ, Nam Mô Sang Thầy. Và con kính đánh lễ Ngài Chư Đức, Chư Tôn Đức Tăng Ni. Và con kính chào Đạo Tràng và con xin chào đời ma ba ma da ma nu yun che tha ma cà ma ra ti san tha hoàng áp ba ma tổ hi trà yàn tổ bắp bồ ti quy bu lằng su khăn mà ba ma đá mà mà ba mà mà ba mà đa ma nu dùn chề tha mà cà ma ra thi sàn tha hoàng Appamatto hi chan yan hi cha yan to pappo thi quy pu lằng su khăn ma trường âm thông thường bá đoạn âm ma trường âm thông thường đá má nú ba đoạn âm nhun âm ngắn chê trường âm thông thường thá đoạn âm ma ca hai trường âm thông thường má rá tí ba đoạn âm san trường âm nhấn thá đoạn âm ngoan trường âm đọc theo giọng nguyên âm mà ba ma đà ma nu dùn chề tha mà cà ma ra ti sàn tha quần áp trường âm nhấn bá má bá đoạn âm mát trường âm nhấn hí đoạn âm cha trường âm thông thường gan trừ ngâm nhấn tô trừ ngâm đọc theo giọng nguyên âm bát trừ ngâm nhấn bô trừ ngâm thông thường tý quý bú ba đoạn âm lăng trừ ngâm đọc theo giọng nguyên âm sú đoạn âm khăn trừ ngâm đọc theo giọng nguyên âm áp ba mắt tô hi trà yan tô bát bồ thi quý bú lần sú khăn ma Ma ba ma da ma nu yun che tha ma ka ma ra ti san tha wang at pa mat to hi cha yan to bát bồ ti vi pu lần su thành chớ sống đời phóng dật chớ mê say dục lạc không phóng dật thiền định đạt được an lạc lớn bằng dịch qua ma tỉnh tích ma ba ma da ma nu yun che tha Makamarati Santhawang Appamato Hijayanto Bappotiwipu lang Su Khẳng Dạ con có sai xin nhà và đạo tràng chỉnh sửa Dạ con xin trao mất lại cho cô Thanh Hạc con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo con kính đảnh lễ ngài trí đức con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng cùng quý cô tu nữ con kính chào quý đạo hữu con xin đọc câu kinh pháp cú số 27 ạ à. mà pa ma da man như dùng chê tha ma ca ma ra ti sàng tha hoàng áp pa ma tổ ni cha giang tổ cấp cổ ti quy phu lăng số khẳng mà pa chung chê ta ma ta ma la ti sang ta wang ap ni cha yang to pat po ti pu lang su con xin phân tích câu một câu hai ạ ma ta ma da ma nu chung chê tha ma ta ma la ti sang ta wang ma là trường âm thông thường tá là đoạn âm ma theo dõi nguyên thân ạ. Alo, alo. Alo, mọi người có nghe con đọc không ạ? Con cái máy con bên này nó sao ạ? Alo. Alo, nghe được mọi người quý đạo hữu nghe con nói không ạ? Ô, con đọc to lắm luôn đấy ạ. Con xin đọc lại ạ. Mà Pamada Manujun Che tha ma ma ra ti san tha quang Con xin viết lại ạ. <clears throat> Ma là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, đá má là hai đoạn âm, nú là đoạn âm, chun là trường âm nhấn, che là trường âm thông thường, thá là đoạn âm ạ. <clears throat> cái cái mạng của con bên con nó kém quá ma ca là hai trường âm thông thường má rá tí là ba đoạn âm ạ san là trường âm nhấn thá là đoạn âm con là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ Con xin đọc lại câu 1, câu 2 ạ. À. Mà ma ba ma chùm chê ma ca ma ra ti sa tha hoàng Xin phân tích câu 3, câu 4 ạ. Apato hija yanto pa o ti wipo lang su khang. Áp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, mắt là trường âm nhấn, to là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, cha, gian là trường âm nhấn, là ba đoạn âm lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm sú là đoạn âm khang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ con cũng không biết làm sao nữa à. con đọc to lắm rồi ạ à. con đọc lại cả bài ạ à. mà ba ma mà ta ma đa chớ sống đời phóng dật chớ mê say dục lạc không phóng dật thiền định đạt được an lạc lớn con cái máy của con chắc bên này mạng nó kém quá con kính tri quý đạo hữu con xin xuống mic ạ xin mời bạn hồng mai ạ à. con sai con xin quý đạo hữu sư và quý đạo hữu sửa cho con ạ dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo kính đảnh lễ sư trí đức Kính chào toàn thể đạo tràng Dạ con xin đọc kinh pháp cú số 27 Ma pa ma da ma nu yun che tha ma ka ma ra ti san tha wang ap pa mat to yin cha yan to pap ko ti vi pu lang su khang na ta ma da ma nu yun che tha ma ka na ra ti san tha wang ap pa mat to hi cha yan to pap po ti vi pu lang su thăng con xin phân tích câu 1 và câu 2 ma trường âm thông thường phá đoạn âm ma trường âm thông thường đá má nú ba đoạn âm yun trường âm nhấn chê trường âm thông thường thá đoạn âm ma ca hai trường âm thông thường má rá tí ba đoạn âm san trường âm nhấn thá đoạn âm quăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm mà pa mà đa ma nu yun chề tha mà cà ma ga ti sam tha hoàng con xin phân tích câu 3 và câu 4 ấp pa mắt tô hi trà dàn tô pap vô tí vi phu hình xúc khăn ấp trường âm nhấn tá đoạn âm mát trường âm nhấn tô trường âm thông thường thí đoạn âm cha trường âm thông thường gian trường âm nhấn tô trường âm thông thường bắp trường âm nhấn vô trường âm thông thường tí quý phú ba đoạn âm lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm xú đoạn âm khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm Pamato vichayanto papo tiwipulang sukhang Dạ con xin đọc lại câu pháp cú 27 Mà pa mà đa ma nu yun chê tha ma ca na gá ti san tha wang ấp pa ma tô hi cha yan tô pap bồ ti quy pu lăng su khăn mà pa mà đa ma nu yun chê tha ma ca na gá ti san tha wang ấp pa ma tổ y cha yan tổ bắp bồ ti vi pu lăng su khăn dạ con xin đọc kệ ạ ma ma đá ma nu yun che tha ma ca ma ra ti san tha wang appamato hi cha yan tổ bắp bồ ti vi pu lăng su khăn Napamada Manuyuncheta Nakamara Tisantawang Apamato Hijayanto Papotivi Vulang Sukhang Chớ sống đời phóng vật, chớ mê say dục lạc, không phóng vật thiền định, đạt được an lạc lớn. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, có gì sai nhờ sư Trí Đức, nhờ Đạo Tràng chỉnh sửa dùm. Xin cảm ơn Đạo Tràng, xin cảm ơn chị Tâm Hạnh đã post bài. Dạ, xin mời vị kế tiếp ạ. Hai con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài chính đức, con kính đảnh lễ à, sư pháp trang và quý bà quý cô tu nữ và đạo tràng. Con xin phép được đọc bài à, câu pháp cú số 27. Mà ba mà đam manu Manu yun je tha ma kamarati san tha wang ampamato hi cha chanto bhamgo tỳ vi cúc lần su cần câu 1 và câu 2 phân tích ma pháp ma đáp manu nước yun chê thá ma khà mát ra sanh thá hoàng mà trường âm thông thường phá đoạn âm ma trường âm thông thường Đá má nữ ba đoạn âm, dương trường âm nhắn, chê trường âm thông thường, thá đoạn âm. Ma ca hai trường âm thông thường, má rá hai đoạn âm, tí đoạn âm, san trường âm nhẫn, thá đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ma pháp ma Dhamma nu yun je tha ma rá tí san thá wang Câu 3 và câu 4 Áp bát mắt tu hi cha yan tu pháp bồ thí quý phúc lăng su căn áp trường âm nhẫn phá đoạn âm bát trường âm à, nhẫn tô trường âm thông thường hí đoạn âm cha trường âm thông thường danh trường âm nhẫn tô trường âm thông thường pháp trường âm nhẫn vô trường âm thông thường tí ví hai đoạn âm hướng đoạn âm lăng trường âm đọc theo dạng nguyên âm suốt âm trường âm nhẫn xin lỗi xuống trường xuống đoạn âm khăn trường âm thông thư ở ờ, trường âm theo, theo giọng nguyên âm ấp pháp mắt tô hi chan yan tô pháp bồ tí quý phú lăng xuất mà pháp mà tát má nu yun chê tha mà cà ma rát thi san tha hoàng ấp pháp mắt tô hi cha yan tô pháp bồ tí quý phú lăng xuất căng chớ sống đời phỏng vật, chớ mê sai dục lạc, không phỏng vật, thiền định, đạt được an lạc lớn của Hạ Thượng Thích Minh Châu. Mà pa ma da ma nun ye che tha ma ka ma ra ti san tha wang am pa man tu yi cha yan tu tam po ti wing pu long sư căng ma pa ma da ma nu yun chi tha ma tha ma ra ti san tha wang am pa man tu hi cha yan tu tam phu thi win phù lang su kang dạ thưa con kính tri ân à, quý sư và quý bà quý cô tư nữ và đạo tràng có sai sửa dùm cho con và con kính mời vị kế tiếp Dạ, Nam mô Bụt tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ con xin lãnh lễ sư trí đức, sư pháp trang, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc câu pháp cú số 27 ngày hôm nay ạ. À. Mà ba mà đa manu yun chê tha mà cà marati san tha hoàng ấp pa mắt tổ hi trà dàn tổ bắp bồ tiêu quy bu lằng su khăng mà ba mà đa manu yun chê tha mà cà marati san tha hoàng ấp pa mắt tô hi trà dàn tô bắp bồ ti quy bu lăng su khăn thì dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2 ma trường âm thông thường bá đoạn âm ma trường âm thông thường đá má nú là ba đoạn âm yun là trường âm nhấn chê là trường âm thông thường thá đoạn âm ma ca là hai trường âm thông thường má rá tí là ba âm sanh là trường âm nhấn thá là đoạn âm quăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm mà rắp mà đam anh đúng dùn chề tha mà cà tí xanh thá quăng dạ, và câu số 3 và câu số 4 Appamatto Hicha Yanto lăng Tiwibulang Sukhang Ap là trường âm nhấn Bá là đoạn âm Mắt là trường âm nhấn Tô là trường âm thông thường Hí là đoạn âm Cha là trường âm thông thường Danh trường âm nhấn Tô trường âm thông thường Bắp trường âm nhấn Bô trường âm thông thường Tí, quý, bú là ba đoạn âm lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm xú là đoạn âm khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm ấp pamat tô hi cha lăng xú khăn dạ con xin đọc lại ạ ma ba mà đa ma nu dùn chề tham mà cà mà dạ con xin đọc lại ma ba mà đa ma nu dùn chề tham mà cà marati san tha hoàng ấp tô hi cha dành tô bắp bồ tiêu vi bu lăng su khăn chớ sống đời phóng dật chớ mê say dục lạc không phóng dật thiền định đạt được an lạc lớn là bản dịch việt của hòa thượng thích minh châu và dạ, con xin kệ ma pamada manuyun che tha ma kamara ti san tha wang Ambamato hichayanto babbotiwe bulang sukhang Ma bamada manuyun che tha ma karamara san tha vang Ambamato hichayanto babbotiwe bulang sukhang Dạ con đã đọc xong và kệ xong có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa dùm cho con dạ cảm ơn cô tâm hạnh đã post bài dạ con xin mời vị kế tiếp ạ à. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Khai giá. Con kính đảnh lễ sư trí đức Sư Pháp Trang kính chào quý sư cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc bài Kinh Pháp Cú câu số 27. Ma pa pama damanu yunche thamma kamarati santhawang appamatto yanto pappo tiwipulang sukhang. Ma pa pama damanu yunche thamma kamarati santhawang appamatto to hi cha yan tô pappo ti vi pu lăng su khang Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Um, ma pa ma nu yun che tha ma ka marati san tha wang Ma là trường âm thông thường, phá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, đá má nú là ba đoạn âm, yun là trường âm nhấn, che là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, Ma, ca là hai trường âm thông thường. Má, rá, tí là ba đoạn âm. San là trường âm nhấn. Thá là đoạn âm. Quang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Apama Damanu Yunche Thamma Ka Mariti San Tha Quang. Con xin phân tích câu số 3 và câu số 4. À, áp là trường âm nhấn. Pá là đoạn âm. Mát là trường âm nhấn. Tô là trường âm thông thường. Hí là đoạn âm, Cha là trường âm thông thường. Danh là trường âm nhấn. Tô là trường âm thông thường. Bách là trường âm nhấn. Po là trường âm thông thường. Tí quý phú là ba đoạn âm. Lăng là trường âm nhấn. Xuất, xú là đoạn âm. Khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Appamato hicha yanto pappo tí quý phú lăng xuất khăn. Dạ con xin đọc lại từ đầu ma pa ma da manu yun che tha ma ka marati san tha wang appa mat to hi cha yan to pap po ti vi pu lăng su khang chớ sống đời phóng dật chớ mê say dục lạc không phóng dật thiền định đạt được an lạc lớn là bản dịch của hòa thượng thích minh châu và dạ con xin kệ ma pa na ma pa ma da manu yun che tha มากมราติสันทาวังอัปมาตุหิจายันโตปปติวิปุลังสุขัง มัปมาดามมนุยุนเจธามากมราติสันทาวังอัปมาตุหิจายันโตปปติวิปุลังสุขัง dạ con xin con đã đọc xong con nếu con có sai xin sư và đạo tràng chỉnh sửa dạ con uh, xin xuống mic dạ nam mô bích tha giá nam mô tham ma giá nam mô sanh tha giá con kính đảnh lễ chư tướng tăng trong đạo tràng con kính lễ sư trí đức con kính lễ sư pháp trang con kính lễ quý bà, quý cô Trương Ngữ và con kính chào Đạo Tràng. Và dạ, cảm ơn Đạo Tràng đã cho mình từ biết là âm thanh rõ. Và dạ, con xin đọc và trả bài câu pháp cú số 27 hôm nay. Ma ba ma da manu yun che tha ma ka marati san tha wang appamato hi cha yang to bắp bồ vi bu lăng su khăng ma ba ma đa na nu yun je tha ma ka ma ra ti san kha wang appa ba mat to hi cha yang to bắp bồ ti vi bu lang su khang. dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2 Ma ba ma đa na nu yun je tha ma ka ma ra ti san tha wang câu số 1 ma là trường âm thông thường bá là đoạn âm ma là trường âm thông thường đá má nướu là ba đoạn âm yun là trường âm nhấn chê là trường âm thông thường thá là đoạn âm và câu số 2 ma là trường âm thông thường ca là trường âm thông thường Má rá tí là ba đoạn âm, sang là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, quăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và con xin phân tích câu số 3 và câu số 4. Appamatto hija yanto bappo tiwiba lulang sukhang. Áp là trường âm nhấn, câu bá là đoạn âm, mát là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, danh là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường. Câu số 4, bắp là trường âm nhấn, bô là trường âm thông thường, tí, quý, bú là ba đoạn âm, lâm là trường âm nhấn, xú là đoạn âm, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con xin đọc lại bốn câu. Mà mà ba mà đa na nu yun che tha ma ka marati san tha wang appamatto hi cha yanto bappo tiwi pu lang su khang mà ba mà đa ma nu yun che tha ma ka marati san tha wang appamatto hi cha yanto bappo Bồ Tiwi Bu Lần Su Khăn Dạ, con xin uh, kể câu pháp cứu số 27 ạ. Ma pa ma da ma du yun chi tha ma ca ma ra ti san tha wang appa mat tu hi cha yan to bập bồ thi vi u lăng su khang chớ sống đời phóng dật chớ mê sai dục lạc không phóng dật thiền định đạt được an lạc lớn đó là bài bản chuyển ngữ chữ việt của hòa thượng thích minh châu con đã đọc và phân tích xong con ơi mong ngài và đạo tràng chỉnh sửa lại dùm con và con kính cảm ơn đạo tràng thật nhiều giờ Nhung Từ không còn thấy bàn tay của ai hết à, ờ, Nhung Từ mời đạo tràng lên đọc tiếp trả bài tiếp và dạ, dạ. dạ Nhung Từ xin trao biết lời cho đạo tràng Nam Mô Bích Tha Giác Nam Mô Bút Tha Giá Dạ, con xin phép được đọc câu kinh Pháp Cú số 27 Mà ba ma đa ma nu dùn chê tha ma cà ra ma tí sằng tha bằng áp ba mắt tô hi cha dành tô bắp bộ ti vi bu lằng su khằng Con xin phân tích câu 1 và câu 2 ma pa ma đa ma nu dùn chê tha ma ca ra ma ti sằng tháp văn ma là trường âm thông thường bá là đoạn âm ma là trường âm thông thường đá má nú là ba đoạn âm dùn là trường âm nhấn chê là trường âm thông thường thá là đoạn âm ma là trường âm thông thường ca là trường âm thông thường má rá tí là ba đoạn âm xăng là trường âm nhấn thá là đoạn âm, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu 3 và câu 4 ấp băm mắt tô hí cha dam tô bắp bù ti vi bu lăng su khăn à, ấp là trường âm nhấn bá là đoạn âm mát là trường âm nhấn tô là trường âm thông thường hí là đoạn âm cha là trường âm thông thường giam là trường âm nhấn tô là trường âm thông thường bắp là trường âm nhấn bô là trường âm thông thường, Tý quý, bú là ba đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú là đoạn âm, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con đọc lại nguyên bài. Mà ba mà đa ma nu duyên chê tha mà cà ra ma ti sằng tháp văn ấp ba mắt tù hi cha dành tù bắp bù ti vi bú lằng su khăn. Dạ, um, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, chớ sống đời phóng dật, chớ mê sai dục lạc, không phóng dật, thiền định, đạt được an lạc lớn. Dạ, con xin xuống mít, con có sai chỗ nào, xin sư và quý vị trong lớp chỉ dạy thêm cho con. Để con xin mời vị kế tiếp. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, hôm nay không có chị Nhật Huỳnh. Dạ, con xin à, mạng phép cầm mic để mời à, những quý vị chưa lên ạ. Dạ, xin con dạ con kính mời sư Pháp Trang ạ. Dạ, con kính mời sư Pháp Trang lên uh, đọc bài kinh pháp cú này để đạo tràng được ấm áp thêm. Dạ, kính mời Hạnh Kiểm. Mời uh, Quang Thanh. Dạ, mời một số mời Trần Phụng nữa. Dạ, xin mời quý vị lên đọc bài ạ dạ dạ con kính mời cô tu nữ phúc hạnh nữa ạ dạ con xin xuống mic ạ dạ ừ, nam mô bổn tha giá dạ. nam mô tham ma giá dạ. nam mô sanh kha dạ. dạ có ai nghe con âm thanh con không vậy ừ, nghe rõ hả dạ ừ. mới vô cho nên không có biết được không có thấy được cái bài nào hết dạ xin quý ờ, đạo hữu cho trong phòng biết được cái, cái bài học dạ cảm ơn cô tâm hạnh dạ con kính đảnh lễ dạ con kính đảnh lễ ngài tri đức con kính đảnh lễ đại đức pháp trang à, con kính lễ cô tu nữ phúc hạnh dạ con kính chào quý cô chú trong đạo tràng dạ cho con đọc câu pháp cú số 27 ma ba ma ma ba ma đa ma đa ma nú yun chê thá ma ca ra marati san thá văn ma thô ma tô hi thà yan tô Double TV số vi bú lần số khăn ma ba ma đa ma nu yun chê tha ma ca ma ra tí san thá vanh áp ba ma áp ba áp ba ma tô hí tha yan tô bát tô tí vi bu lăng su khăn ma ba ma đa ma nu yun chê tha Magamarati Santhavan Abhamato Hip Hijayanto Bappo Tivi Bu Lần Su Khăn Con xin phân tích à. Ma là trường âm thông thường Bá là đoán âm Ma là trường âm thông thường Đá má nú là ba đoạn âm Dun là trường âm nhấn Chê là trường âm thông thường Thá là đoạn âm <clears throat> ma ca là hai trường âm thông thường má rá tí là ba đoạn âm San là trường âm nhấn Thá là đoạn âm Vang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm hát là trường âm nhấn, bé má, bé là đoạn âm, mát là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, <coughs> cha là trường âm thông thường, danh là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, bách là trường âm nhấn, bô là trường âm thông thường, tí ví, bú là ba đoạn âm, Lăng là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Sú là đoạn âm, khăn là trường âm, đọc giọng nguyên âm. Con đọc lại. Na đam đam nan nú yun chê thá, na ca narati san thá văn, adanato hijayanto, dabbo tibi bu lăng xú khăn chớ sống đời phóng dật chớ mơ xây dục lạc không phóng dật thiền định đạt được an lạc lớn Vậy dạ, đây là bản dịch của Ngài Hội Thượng Thích Minh Châu Chớ sống đời phóng dật, chớ mơ xây dục lạc, không phóng dật thiền định, đạt được an lạc lớn. Dạ, con xin kể ma ba ma da ma nu yun chế tha ma ca ma ra ti san tha văn at ba ma to hi cha yan to dat o ti vi bồ lăng su khăng ma ba ma da ma nu yun chế tha ma ca ma ra ti san tha văn at ba ma to hi cha yan to bát tô thi vi bồ lăng số khăn dạ con đã đọc và phân tích xong dạ con có sai con xin uh, kính xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa cho con dạ con xin mời vị có tiếp con xin dân biết lại ạ à. Dạ, con kính mời sư Pháp Trang ạ. Dạ, sư có ở đó không ạ? Con kính mời sư ạ. Dạ, xin mời bàn tay của lãng đãng mây trời. Dạ, xin mời bàn tay của Quang Thanh. Quang Thanh, à có Su Khá anh Đúc Khá nữa này. Dạ, xin mời quý vị ạ. Xin mời quý vị giơ tay. năm tam bảo ờ, nam mô ân đức tăng nam mô ân đức phật Ủa, con xin <laughs> dám hỏi nam mô ân đức tam bảo con kính đảnh lễ ân đức sư con kính đảnh lễ với cô tu nữ con kính chào với đạo hữu trong đạo tràng dạ con xin đọc câu kinh pháp cú số 27 mà ba mà đa manu yun chề tham mà cà ma đa à, con đọc lại ma ba ma đa ma nu yun chề tha ma ca ma ra ti sàn tha hoàng áp ba mà áp ba mát tờ hi cha dàn tờ bắp vô ti vi phu lằng số khằng dạ con xin ờ, phân tích câu một câu hai ma là trường âm thông thường bá là đoạn âm ma là trường âm thông thường đá má nú là ba đoạn âm vun là trường âm nhấn chê là trường âm thông thường thá là đoạn âm ma ca là hai trường âm thông thường má đá tí là ba đoạn âm xanh là trường âm nhấn thá là đoạn âm quang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm mà ba mà đa ma nu dùn chề tha mà cà ma ra ti sàn tha hoàng dạ con xin phân tích tiếp câu 3 và câu 4 dạ đọc ấp là trường âm nhấn bá là đoạn âm mát là trường âm nhấn tô là trường âm thông thường hí là đoạn âm Cha là trường âm thông thường, danh là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, tóc là trường âm nhấn, bô trường âm thông thường, tý quý phú là ba đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chú là đoạn âm, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ấp ba mắt tô hi trà dành tô pháp bồ ti quý phu lằng số khăn Dạ con đọc lại nguyên bài Mà ba mà đa ma nu yun Dê tham mà cà ma ra ti sàn tha hoàng Áp ba mắt từ hi trà dành từ pháp vô ti vi thu lặng xuất hằng mà ba mà đa ma nu yun chề tha mà cà ma ra ti sàn tha hoàng áp ba mắt từ hi trà dành từ pháp bồ ti quy phu lằng siêu khằng dạ con xin kệ mà bà ma đa ma mà bà ma đa na con đọc lại mà bà ma đa con bị thất niệm mà bà ma đa ma nô yun chê ma mà ma ra tỳ san tha hoàng Appamanto hi cha yanto bàm bồ chi vi phu lăng su khẳng ma bà ma đan ma ma bà ma đa ma nô yun chê thà ma ca ma đa tỳ san tha hoàng ni cha yan tô bồ ti vi phu lăng su khẳng chớ sống đời phóng vật chớ mê sai dục lạc không phóng vật thiền định đạt được an lạc lớn dạ con đã trả bài xong dạ chỗ con nó nó lộn xộn lắm thưa <laughs> sư dạ con xin um, có chỗ nào con thiếu sót con sai con kính xin quý sư với cô tu nữ với đạo tràng sửa giúp con ạ dạ con xin trả biết lại cho đạo bàn dạ.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 trà rằn tổ bắp bắp ba bồ bắp bồ bồ ti, ti quý bu lằng su khằng Dạ, con phân tích câu 1 và câu 2 mà ba mà đa ma nuy rùng chề tha mà mà <coughs> chề tha mà cà ma ri ti sàn tha quẳng ma là trường âm thông thường bá là đàn âm ma là trường âm thông thường đá má nú là ba đoạn âm rung là trường âm thông thường trường âm nhấn chê là thường âm thông thường thá là đoạn âm ma là trường âm thông thường ca là trường âm thông thường má rí tí là ba đoạn âm Thá san là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, quăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 3 và câu số 4. Appamato hicharanto bắp bồ ti quy vu lằng su khằng. Áp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, áp là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, cha là trường âm thông thường răn là trường âm nhấn tô là trường âm thông thường bắp là trường âm nhấn bô là trường âm thông thường tí quý ú là ba đoạn âm lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm sú là đoạn âm khăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm con xin đọc lại toàn bài mà ba mà đa ma nu rình chê tha mà cà ma ri ti sàn tha quằng áp ba ma tổ hi trà ràn tổ bắp bồ tuy quy gu lằng su khằng chớ sóng đời phóng dật chớ mê say dục lạc không phóng dật thiền định đạt được an lạc lớn à, của hòa thượng thích minh châu dạ con đã đọc xong và phân tích xong con có sai mong ngài trí đức sửa cho con dạ con xin xuống mic con cảm ơn cô tâm hạnh đã bắt bài ạ Nam mô Bụt Tha Giá Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ sư phụ Pháp Trang. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng trong đạo tràng kính lễ quý bà quý cô tu nữ kính chào đạo tràng sau nơi con xin đọc và phân tích câu pháp cú số 27 mươi mà mà ba mà đa manu nu yun chê tha mà cà ma ra tí sàn tha hoàng ác ba mắt tô hi cha yan tô bắp bộ bắp bồ tí vi bu lằng su khăn mà ba mà đa mà ba mà đa manu nu yun chê tha nu yun chê tha mà mà cà ma ra tí sàn tha hoàng nhỏ quá không thấy đường luôn ma là trường âm thường bá là đoạn âm ma là trường âm thông thường đá má nú là ba đoạn âm dun là trường âm nhấn chê là trường âm thông thường thá là đoạn âm ma ca là hai trường âm thông thường má rá tí là ba đoạn âm sanh là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ma, bá ma, đá ma, nú yun chê, thá ma, cà, má rá tí sàn, thá văn. Câu 3 và câu 4. Áp bá mát tô, hí cha chan tô, bác bồ, tí viết bú lần, xú khăn. Áp là trường âm nhấn. Bá, mát, bá là đoạn âm, mát là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường hí là đoạn âm cha là trường âm thông thường danh là trường âm nhấn tô là trường âm thông thường bát là đoạn âm bô là trường âm thông thường tí ví bú là ba đoạn âm lăng là trường âm đọc theo giọng nghiêng âm sú là đoạn âm khăn là trường âm đọc theo giọng nghiêng âm Áp mắt tổ hi trà dàn tổ bắp bồ tí vi bú lần su khăn. Mà ba mà đá mắn nú dùn chề thá mà cà má rát tí sàn thá mắt tổ hi trà dàn tổ bắp bồ tí vi bú lần su khăn. Mà ba mà đá mắn nú dùn chề thá mà cà má rát tí sàn thá vằng. mắt tổ hí chan yan to bam bo bắp bồ tí với bú lăng xú khăn chờ, chờ sống đời phóng dật chớ mơ say dục lạc không phóng dật thiền định đạt được an lạc lớn con xin kệ <clears throat> mà ba ma đam ma nu yun che tha ma kamara ti san tha vang Apamato hichayanto papotivi vi bulang su khang. Dạ con đã đọc và kể và phân tích xong ạ. Dạ con xin xuống mít có sai chỗ nào xin ngài chỉ sửa. Xin cảm ơn đạo tràng, cảm ơn cô Tâm Hạnh đã bốt bài. dạ con biết ba ngôi tam bảo con kính lễ chư tôn đức tăng của quý cô tu nữ ạ à. con sẽ đọc thử lại sang cái máy khác xem có phải là con bị à, cái máy không hay là bị mạng thì con bảo cháu con nó giúp ạ à. con xin đọc lại câu kinh pháp cú số 27 ạ à. mà pa mà đa ma nu chun che tha mà cà ma ri ta ti san tha wang appa mat tô hi cha yan tô bắp bồ ti quy pu lang su khăng mà pa ma da ma nu yun chê tha ma ca ma ra ti san tha hoàng áp pa mắt tô hi cha yan tô bắp bồ ti quy pu lang su khăng con xin phân tích ạ ma là trường âm thông thường pá là đoạn âm ma là trường âm Thông thường pá má nú là ba đoạn âm, yun là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm ạ. Ma là ma ca là trường âm thông thường, má rá tí là ba đoạn âm, săn là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, quăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Ấp là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, mắt là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, tha là trường âm thông thường chan là trường âm gian là trường âm nhấn tô là trường âm thông thường ạ bắp là trường âm nhấn po là trường âm thông thường tí quý pú là ba đoạn âm lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm số là đoạn âm khăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ con xin đọc lại cả bài Ma pa ma da ma nu yun che tha ma ka ma ra ti san tha wang ap pa mat to hi cha yan to pap po ti quy pu lăng su khang chớ sống đời phóng dật chớ mê say dục lạc không phóng dật thiền định đạt được an lạc lớn con xin kể ma pa ma da manu chun che tha ma kamara ti san tha wang ap pa ma to hi tha chan to pa po ti quy pu lăng su khang dạ con đã đọc và kể xong ạ à. con xin xuống mic con có sai con xin sư và quý đạo hữu sửa cho con ạ à. dạ chắc là vì vậy cái máy rồi ạ à. con xin xuống mic ạ xin mời vị quý tiếp ạ nam mô bổn thầy giá nam mô tham ma giá nam mô sanh khai giá ờ, trước tiên chúng con xin thành kính đảnh lễ ân đức ban tam bảo đức phật giáo pháp và chư tăng chúng con thành kính đảnh lễ ngài chư đức cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong đạo tràng thân chào quý tu nữ và toàn thể tại giờ đây chúng con xin được phép ờ, đọc câu ờ, pháp cú số bảy <clears throat> ma pháp ma ลังสุขัง sai dục lạc không không dập thiền định đạt được an lạc lớn và bản dịch của hòa thượng thích minh châu và bây giờ con đã đọc xong và bây giờ xin à, gửi mất lại cho à, đạo tràng nam một bích thời gian Dạ, alo, alo ạ. Dạ, còn quý vị nào muốn đọc không ạ? Có à, đúc Khá này. Mời à, uh, Sukha and Đức Khá giơ tay nha. Dạ, em kính mời chị à, Phúng ạ. Chị Phúng giơ tay đọc bài nha chị Phúng. Dạ, còn quý vị nào muốn đọc bài xin giơ tay ạ. Dạ, con thưa sư, bây giờ là 5 giờ 51 phút giờ Việt Nam. Lần này con không thấy ai giơ tay nữa, chắc hết người muốn đọc rồi thưa sư. Dạ, con con kính thỉnh sư giảng bài hôm nay ạ. À, chiếc lá mùa xuân. Chiếc lá mùa xuân giơ tay đọc bài nha. Xin mời chiếc lá mùa xuân. Dạ, dạ, dạ, xin mời. Dạ con à, xin à, kính ảnh lễ ngài trí đức con xin à, kính chào quý sư và quý cô tu nữ con xin kính chào đạo tràng con xin đọc câu kinh vác cú số 27 mà ba mà đa manu ba mà ba mà đa ma nu dùng chề, chề tha mà cà ma ra tí sằng tha hoàng áp ba ma tô hi trà dành tô bát bồ tí quý bú lằng bú lầm su khằng mà ba mà đa ma nu dùng chết chê tha mà ca ma ra ti sành tha hoàng mà là trường âm thông thường bá trường âm à, đoạn âm ma trường âm thông thường đá má lú là ba đoạn âm dung trường âm nhấn chê trường âm thông thường thá đoạn âm ma ca hai trường âm thông thường má rá tí ba đoạn âm sanh âm nhấn thá đoạn âm quan trường âm đọc theo lời của Phương âm con xin đọc lại mà ba mà đa ma nu dùng chề tham mà cà marati sành tha hoàng áp ba mắt tổ hi trà dành tổ bắp bồ tí quy pu lăng pu lâm xuất khăn áp là trường âm nhấn 3. Đoạn âm mắt trường âm nhấn Tô trường âm thông thường Hí đoạn âm cha trường âm thông thường Danh trường âm đọc à, trường âm nhấn Tô trường âm thông thường Bắp trường âm nhấn bồ trường âm thông thường Tí quý pú là ba đoạn âm Lâm trường âm nhấn Sú đoạn âm Khăn trường âm đọc theo dòng nguyên âm Áp ba mát tô hi danh tô bắp bồ ti quý bú lầm su khăn Áp ba mát tô hi danh tô bắp bồ ti quý bú lầm su khăn mà ba mà đa ma nu dùng chề tha mà cà ma ra tí tha hoàng áp ba tô hi trà dành tô bắp bồ tí quý bú lầm su khăn mà ba mà đa ma nu dùng chê tha mà cà ma ra tí sành tha hoàng áp ba mắt tô hi trà dành tô bắp bồ tí quý bú lầm su khăn chớ sống đời phóng vật chớ mê say dục lạc không phóng vật thiền định đạt được an lạc lớn là bản dịch của hòa thượng thích minh châu Dạ con đã đọc xong, con xin xuống con mời vị kế tiếp ạ. À. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mài Giá, Nam mô Sàng Khai Giá. À, kính lễ để Đức Pháp Tràng. Kính chào cô tu nữ Phúc Hạnh. À, hôm nay mười mấy vị ha đọc nghe rất là hay à, câu Phật ngôn 27 này cũng có những cái chỗ rắc rối ha à, Sĩ Thanh Hoàng à, Sĩ Hoàng Thanh ha à, vị này ở Hà Nội thì đọc nghe rõ mà ra thì đọc nghe nó, nó, nó hơi à, bị vấp một tí hoặc là bị à, âm thanh nó không được rõ lắm nhưng mà rồi chỉnh sửa nghe cũng rõ ràng ha à, rồi à, hôm nay âm thanh của đại đức pháp trang đó, à, khi mà đọc á, lúc đầu nghe lớn nhưng mà từ từ nó tụt âm thanh ha để đức chỉnh lại chỗ đó âm thanh nó không được à, không được đều mà lúc đầu nghe rõ từ từ từ nó xuống thì để đức phật càng cố gắng chỉnh lại chỗ đó ha à, chiếc lá mùa xuân ha à, vô trẻ bi phân tâm bắp bồ ti quy bu lần su khần câu cuối cùng ha à, chiếc lá mùa xuân ha chữ lăng này là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ha khi mà nói chữ khăn ở phía sau là trường âm đọc theo giọng nguyên âm thì chữ lăng này nó cũng vậy chứ không phải chữ lăng này là trường âm nhấn ha chiếc chiếc lá mùa xuân chắc bị phân tâm rồi alo hôm nay vị này vị nào đọc kinh cũng hay mà giọng kể cũng hay à, kính lễ thượng tọa thanh tâm vừa đến với đạo tràng à, rất là hoàn hỷ hôm nay có tượng Phật hình tâm này có những cái phước trang này à, đạo tràng của chúng ta cũng có phước ha cho nên được à, chư tăng đến rất là quan hỷ à, trở lại với đạo tràng thì quý vị cứ coi đây là một cái cái nhà của chính mình để rồi quý vị đến sinh hoạt một cách uh, thoải mái à, đừng có ngại gì hết đó và nhất là đừng có để cái âm thanh của chúng ta bị vắng bởi vì đây là một cái phòng chat bằng giọng nói mà nếu chúng ta không cầm micro à, thì cái cái phòng này coi như phòng chết chúng ta không để tham thiền được trên cái room này mà chúng ta phải nói à, tức là nghiệp thân nghiệp khẩu và nghiệp ý thì cái nghiệp khẩu phải thể hiện trên cái cái room này phải nói nó càng nhiều càng tốt bởi vì mình nói như vậy mình mới thấy được cái chỗ sai của mình ha. chứ còn bây giờ quý vị im lặng ha, thì đâu có biết là quý vị đọc đúng hay đọc sai cho nên quý vị phải nói phải đọc phải thắc mắc phải hỏi à, có như vậy thì chúng ta mới mới biết được cái sự tu tập của chúng ta qua cái khẩu nghiệp <coughs> Ừ. à, với lại những cái dòng tế chát cũng là rất quan trọng à, trong những cái dòng tế chát đó cũng nói lên cái tâm trạng của chính mình à, hiện giờ đang có mùa dịch nè quý vị ăn vui hay không quý vị nằm trong cái tình trạng nào bị phong tỏa bị à, giãn cách hoặc là bị thế này bị thế kia thì chúng ta nhắc nhở cho nhau à, rồi có những cái phương pháp để mà chúng ta phòng ngừa chúng ta hỗ trợ cho nhau thì đó là tu à, tu tức là phải sách tấn nhắc nhở khích lệ cho nhau chứ không phải chúng ta đến đây ồ chết sống mặc ai ai đọc thì đọc còn không đọc thì thôi nếu mà nghĩ như vậy thì chúng ta coi như à, vô rung để làm gì à, chúng ta vào trong cái room này để học hỏi mà học hỏi thì chúng ta phải biết đúng biết sai ừ. nên quý vị cả như tinh thần của quý vị chúng tôi xin lỗi rất là khâm phục nhất là những cái vị mà mới đến với đạo tràng nhưng mà hôm nay rất là trôi chảy à, quý vị đã vượt lên chính bản thân của mình à, để rồi thể hiện một cách rất tuyệt vời à, đó là một điều mà chúng tôi thấy rằng tinh thần học hỏi của quý vị rất là cao và chúng tôi cũng học hỏi nơi quý vị để rồi quý vị tinh tấn mà chúng tôi dễ vui thì sao được à, cho nên à, sự tu tập của quý vị trên cái pháp học à, đó là một cái điều mà chúng tôi thấy rất là tiến bộ quý vị đã vượt lên chính mình những cái vị mà chúng tôi không hướng dẫn là trường âm đoạn âm à, nó là thông thường nó là trường âm nhấn nó là trường âm đọc theo giọng nguyên âm như cái lúc ban đầu à, nhưng mà quý vị vô sao à, à giống như cô à, cô tu nữ phúc hạnh này, ha rồi sĩ kiếm này sĩ trần phụng này sĩ men ha sĩ hạnh này à, những cái vị mới mới sau này cô đều đọc một cách trôi chảy làm cho chúng tôi cũng ngạc nhiên lắm tại sao quý vị lại giỏi như vậy à, thay vì những cái vị mà cô sớm á, học từ thuở ban đầu à, thì quý vị đã tiến bộ đã đành rồi nhưng mà mới mới vô sau này à, tại sao giỏi như vậy à, à, và chúng tôi thấy quý vị giỏi thì chúng tôi phải cố gắng à, cho nên cái phương pháp sau này thì quý vị thấy rằng đi hơi nhanh tí à, nhưng mà quý vị vẫn theo kịp đó là một cái điều mà chúng tôi thấy là tinh thần học hỏi của quý vị rất là cao à, thôi bây giờ để khỏi mất thời gian của đạo tràng chúng ta đi vào tư vấn ha bác hà ma bác ma đa ma núi dùn chề tha à, mời xích nhi quan à, quan hỷ ha cái phần từ vựng để chúng ta đọc được thì chúng ta phải hiểu như thế nào mà xích kim nói sao cái bài này ma nhiều quá chỉ có ba con ma thôi mà nói là nhiều quá ha chữ ma là đầu tiên hả ba ma cũng câu đầu tiên là hai con ma hả rồi ma đầu câu số 2 nữa tức là ba ma vậy mà sĩ kim nói nhiều ma quá rồi xích à, cô tu nữ phúc hạnh nè khi nãy chỉ chớ tiếng việt mà đọc là chờ ha. chớ sống đời phóng vật à, nhưng mà đọc là chờ sống đời phóng vật à, rồi câu sau mới nói là chớ mê sai dục lạc à, rồi bây giờ chúng ta phải hiểu chữ chớ chữ chờ chữ đừng là như thế chữ không là như thế nào do từ ma này ha do cái từ ma này câu đầu tiên ha à, si kim nhớ này ma có nghĩa là đừng chớ không à, chứ không phải là ma là ma ráng à ma nó cũng tương đương với chữ ná nó là một bất biến từ chớ nên không nên đừng à. rồi Pama Damanu Yun che Tha câu số à, cái từ thứ hai là một nhóm từ thì bây giờ chúng ta phải cắt ra à, ba ma đăng ba ma đăng anujun chê tha ở đây có hai từ đi chung với nhau là ba ma đăng anujun chê tha chữ ba ma đăng do cái từ ba ma đa ba ma đa là một danh từ nam tính á koran tapum và ma đá này được chia theo đối các số ít đô tỷ giá quỷ phát tí ekawachana cho nên ma đá biến thành Brahma đăng ma đăng là sự sao lãng sự phóng dật sự lười biếng Brahma đăng à, sao lãng phóng dật lười biếng dễ vui rồi cái động từ Anujun chề tha Anujun tha Đây là một động từ số nhiều à, Nói lên cái vấn đề sống theo Chiều theo à, Sống Sống theo Chiều theo Xu hướng theo à. như vậy thì câu cái từ thứ hai Bama Dhammanu Yun Chê Tha à, chớ chiều theo sự phóng dật ha chớ sống theo lười biếng ha chớ buông xuôi theo sự sao lãng ha à, ý nghĩa câu à, cái từ thứ thứ hai chớ là đừng à ma là chớ đừng không nên rồi bây giờ qua câu số 2 để bổ sung cho câu đầu tiên. Ma ca marati sang pha hoàng Ma ca marati sang pha hoàng Thì cái câu số 2 Ma cũng có nghĩa là đừng chớ không nên ha Rồi ca marati sang pha hoàng ở đây có hai từ à, Kamarati Kamarati đây là một danh từ nữ tính Ikaranta Ikhilinga và do cái chữ Kama và chữ Rati nếu mà thắt ra thì Kama nó là một danh từ nam tính Akaranta Pumlinga và Rati là một danh từ trung tính ý Ikranta Napumsakalinga Kamarati có nghĩa là vui thích ái dục hay là thú vui ái dục Kamarati rồi chỉ sân tháo quăng sân tháo quăng do cái từ sân thảo quá sân thảo quá là một danh từ trung tính Akrantana Pumsakalinga có nghĩa là sự thân cận sự dính mắc sự đeo níu à. vậy thì nguyên một cái cái, cái nhóm từ này ca ca marati sằng pháp hoàng sự thân cận với lạc thú ái dục sự thân cận với lạc thú ái dục câu đầu tiên cũng có chữ ma câu số 2 cũng có chữ ma vậy thì hai con ma này phối hợp với nhau để chúng ta hiểu câu thứ nhất và câu thứ nhì mà ba mà đằng anu yun chê tháp mà cà marati sằng phá quần cho nên buông chiều theo sự sao lãng cho nên à, thân cận với lạc thú ái dục à câu một câu hai ha chớ nên buông chiều theo sự sao lãng chớ nên buông xuôi theo sự thân cận với lạc thú ái dục đó là ý nghĩa của một câu hai bây giờ qua câu số ba câu số 3 Appamato Hichayanto Appamato Hichayanto Chữ Appamato Chúng ta thấy tiếp đồng ngữ app Ở phía trước có nghĩa là không Bamato do cái từ Bamatta Đây là một cái dạng quá khứ phân từ Có nghĩa là đã trở nên sao lãng đã phóng dật đã lười biếng nhưng mà có chữ ấp ở phía trước có nghĩa là không không sao lãng không phóng dật không lười biếng rồi từ thứ hai chữ hí đây là một trạng từ Thật vậy Đúng vậy Thật vậy Đúng vậy Và từ thứ ba Cha danh tô Cha danh tô à, Do cái căn ngữ chê cộng với anh alpha đây là một hiện tại phân từ à, và nó đứng làm chủ từ số x và tham án ekawatana vipati yeah. Dạ. chayanto có nghĩa là trong khi tham thiền trong khi tham thiền trong khi tham thiền và cái câu cuối cùng sẽ bổ sung cho câu số 3 bắp bồ tí quý phu lăng à, quý phu lăng su khăn bắp bồ tí quý phu lăng su khăn cái chữ bắp bồ tí đây là một cái động từ mà chúng ta thấy có tiếp đồng ngữ bá ở phía trước à, tiếp đồng ngữ này nhấn mạnh cho cái căn ngữ ấp Ừ. Papo tí à, Có nghĩa là đạt được hay là gặt hái Đạt được hay là gặt hái Rồi cái từ cuối cùng phụ lăng su khăn chữ Vipu lần do cái từ Vipula do cái từ Vipula và Vipula này được chia theo đối cách số ít đô tỷ gia quỷ phát tí e cao quá chana cho nên Vipula biến thành Vipu lần Vipu lần là lớn bao la quảng đại bao la quảng đại Đức Vô lần to lớn bao la quảng đại và xuất khăn do cái từ xuất khá xuất khá là một danh từ trung tính Akrantanapum Sakalinga Sukha ở đây được chia theo đối cách số ít Đức Tỳ Gia Quỳ Phát Thí Ê Cao Quá Trần Á Cho nên Sukha biến thành Sukhăn Sukhăn là sự an lạc sự an lạc Rồi, như vậy thì câu số 3, câu số 4 Ấp Pamato Hicha Yanto Bắp Bồ Tí Quy Pú Su Khăn Câu số 3, câu số 4 Ấp Pamato Hicha Yanto Bắp Bồ Tí Quy Pú Lăng Su Khăn chỉ có người không sao lãng trong khi tham thiền Đạt được sự an lạc bao la Chỉ có người không sao lãng trong khi tham thiền Đạt được sự an lạc bao la Đó là ý nghĩa câu 3 và câu 4 Câu Phật ngôn 27 cho chúng ta ý nghĩa cho nên buông chiều theo sự sao lãng cho nên buông chiều theo sự thân cận với lạc thú ái dục chỉ có người không sao lãng trong khi thâm thiền đạt được sự an lạc bao la à, ý nghĩa câu Phật ngôn hồng bảy cho nên buông chiều theo sự sao lãng cho nên buông chiều theo sự thân cận với lạc thú ái dục chỉ có người không sao lãng trong khi tâm thiền đạt được sự an lạc bao la và ngài hòa thượng giới đức là phổ thơ lục bát thế này người không phóng vật dễ vui người không mê đắm niềm vui lục trần tỉnh thức thiền quán tinh cần sẽ hái sẽ gặp phước phần sung xuê người không phóng vật dễ vui người không mê đắm niềm vui dục trần tỉnh thức thiền quán tinh cần sẽ hái sẽ gặp phước phần sung xuê và ngài hòa thượng minh châu với thể thơ ngủ ngon chớ sống đời phóng vật chớ mê say dục lạc không phóng vật thiền định đạt được an lạc lớn chớ sống đời phóng vật chớ mê say dục lạc không phóng dật thiền định đạt được an lạc lớn <coughs> Rồi bây giờ chúng ta sẽ nghe duyên sự à, Tại sao có câu Phật ngôn hôm hôm bảy sáu này Hai câu Phật ngôn nói lên một ý nghĩa này Nói lên một duyên sự à, Tức là một cái Tết Dạ, vui như ba ngày Tết cho nên mới có hai cái câu Phật ngôn này à, và cái Tết hồi đó như thế nào khi mà Đức Phật người tại chùa Kỳ Viên thì ngài đề cập đến một cái Tết của những cái người thiểu trí à, gọi là cái Tết thác loạn tức là cái, cái Tết mà coi như nó xảy ra những cái điều bê bối xảy ra những cái điều mà coi như vung tục những cái điều mà bất thiện pháp à, nó xảy ra trong cái tết này cái này gọi là cái tết thác loạn à, một thời kỳ nọ ở trong thành Thi nổi lên một cái phong trào ăn tết thác loạn thành Thi quý vị biết chữ Thi như thế nào đây alo sao quá thi là thành sao vệ à. À, quý vị viết thử cái chữ này có đúng không sa quắc thi à, chúng tôi đọc chậm ha sa quắc thi alo đi ngủ cho rồi đâu có chú ý à xuất phát từ thành Sawati mà quý vị coi như à, không biết cái nơi xuất xứ thì coi như hai câu Phật ngôn này không có giá trị ha bởi vì khi mà quý vị dẫn chứng à, một cái cái gì phải có cái nguyên nhân phải có xuất xứ à, xuất xứ à, tại chùa Kỳ Viên này chùa Kỳ Viên ở đâu? Ở thành sao Quá Thi. sao Quá Thi sẽ Thanh Hoàng thiếu, thiếu dấu ha. Và viết chữ chữ T, chữ D là sai ha. À, chữ Sĩ kinh Nhung. Huynh à, Giang Nhật Hà ở phía trước thì là trường âm mà phía sau là đoạn âm không được ha sẽ không sao quá thì à, đây là ba trường âm nha hai trường âm thông thường một trường âm nhân à quy vị nghe đọc lại sa quát thi à đó là thành sa vệ ha thì à, ở trong thành sa vệ này sa quát thi này nổi lên một phong trào ăn tết thác loạn à, thác loạn trong dịp Tết này những cái người ngu si thiểu trí họ lấy tro và phân bò thoa khắp mình mẩy suốt bảy ngày quý vị thấy có ai khùng không ha? lấy tro lấy phân bò mà chay chát cả người như vậy không phải là một lúc à, một thời gian ngắn mà đây suốt 7 ngày 7 đêm như vậy ghê gớm chưa à, họ lấy cho phân bò thoa khắp mình à, suốt 7 ngày như vậy rồi họ đi ngon lên ở ngoài đường nó toàn à, dù là họ gặp thân quyến hay bạn bè tại gia hay xuất gia họ cũng không biết ăn, ăn sao được bởi vì sao lấy phân bò lấy cho họ họ thoa khắp người rồi thì đâu còn ai nhìn ra là bà con quyến thuộc đâu à, cho nên đâu có, có cái gì đâu mất cỡ đâu có gì đâu có hổ thẹn tàn quý cái gì nữa à, khi mà họ đã quá trang như vậy thì nhìn vô nhìn vô là thấy coi như là là phong bò nè thấy cho cho uh, phủ cả người rồi nhìn ra đâu có biết là ai đâu ha cho nên họ đâu có biết khổ thẹn đâu có tàn có quý gì rồi họ làm gì phải có mục đích mà mục đích của họ tức là họ đến trước nhà cửa nhà của của người ta họ bắn tục ra nói toàn những cái chuyện bậy bạ xấu xa tục tiểu rồi chủ nhà nghe những cái lời bất nhã của họ không chịu nổi phải tùy theo sức của mình mà bố thí cho họ nửa đồng hoặc là một đồng à, tức là phải cho tiền để người ta đóng thứ đi à, hoặc là có khi mà thấy cái nhà người ta giàu có thì người ta còn chửi dữ nữa à, chửi cho đến nỗi mà coi như họ phải cho cả một đồng tiền vàng à, thì khi đó họ mới chịu chịu ra đi tức là tới nhà người ta và coi cái nhà đó giàu có hay nghèo khổ à, nghèo khổ thì chữ ít ít một chút còn nhà giàu thì chữ chữ dữ hơn nữa để làm gì để có những đồng tiền tương xứng à, nhà giàu thì phải thay vì một cắt một hào thì đây một đồng, đồng tiền vàng hoặc là hai đồng tiền vàng à, cho nên từ nhà này sang nhà kia chỗ ra những cái tràng thu ngữ ác ngữ rồi khi nhận lãnh tiền thì họ tiếp tục đi nữa à, thấy có làm làm ăn được cho nên họ từ nhà này qua nhà kia mà nói toàn chuyện bậy bạ không à, bây giờ ở trong thành thì có đến 50 triệu vị thánh tinh văn à, những vị thánh tinh văn đệ tử cư sĩ của đức bổn sư à, thấy như vậy cho nên mới thỉnh đức phật Bạch Đức Thế Tôn xin Ngài cùng với Chi Tăng ở trong tịnh xá Đừng có vào thành khất thực trong cái thời gian 7 ngày này Kể từ hôm nay Bởi vì coi như đi ra mà gặp cái cái nhóm, nhóm bê bối này Thì mất uy tín à, Nó đâu có tha gì ai đâu Gặp ai cũng chửi mà Gặp ai cũng nói bậy nói bạ à, cho nên những cái vị thánh sinh văn đệ tử mới thỉnh Đức Phật là không nên bước chân ra khỏi chùa rồi họ sẽ sắp đặt sự cúng dường này ví dụ cơm cháo để hộ độ chư tăng trong 7 ngày à, trong cái thời gian Tết thác loạn này à, không ai bước chân ra khỏi nhà của mình tức là chính họ họ cũng đóng cửa à, cũng giống như bị cái nạn dịch phong tỏa này ha bị giãn cách này đóng cửa ở nhà bước chân ra ngoài là bị ăn đòn à, còn không là coi như là lạng quạng mà coi như nặng cái là thủ tiêu luôn à, bà con dòng họ không được thăm viếng thì trong thời gian này họ cũng bị giãn cách bị phong tỏa à, tự mình đóng cửa lại à, không bước chân ra khỏi khỏi nhà bởi vì ra ngoài là nghe chửi bới à, sao chịu nói à, nhịn thì nhịn nhục mà mình không nhịn thì bị nó đục thôi ở nhà chắc ăn ha sau khi hết tết đến ngày thứ tám các vị thánh thinh văn đệ tử của Phật đã thỉnh tăng chúng có Đức Phật dẫn đầu đi vào trong thành Sa Thi để làm lễ đại thí rồi ngồi qua một bên và bạch với đức phật rằng bạch đức thế tôn trong bảy ngày qua chúng con khổ quá à, là tâm của chúng con coi như là hết sức là buồn rầu sầu khổ ngày nào cũng phải nghe những cái lời thô tục của những kẻ ngu si à, muốn bịt luôn cả hai lỗ tai nhưng mà bọn họ không một ai biết xấu hổ vì vậy chúng con con không dám thỉnh Ngài và tăng chúng vào trong thành sau quá thi Và chúng con cũng không dám bước chân ra khỏi cái cửa nhà nữa Nghe những lời phân trần của chư thiện nam tiếng nữ thánh thinh văn à, Đức Phật kết luận Những kẻ ngu si, vô trí, thiểu trí Thì họ hành động cẩu thả là như thế Còn những bậc có trí thì lo gìn giữ cái hạnh chuyên cần như giữ một kho tàng quý báu và chắc chắn rằng sẽ chứng đắc được pháp bất tử đại niết bàn và đức phật đã thuyết lên một lần hai câu kệ hôm nay thì chúng ta ôn lại câu kệ cuối cùng à, tức là câu kệ thứ 17 tức là kẻ ngu si à, kẻ ngu vô trí đắm mình trong bồn phóng dật mật tình đảo điên như dình kho báu ưu tiên người chỉ giữ hạnh cần chuyên làm đầu nhưng mà câu Phật ngôn 27 này ý nghĩa là khác chớ nên phóng dật tham cầu chớ tìm dục lạc ngõ hầu vui chơi người tu thiền định chẳng lơi chứng phương quản thúc vui chơi niết bàn à, tức là ma ba mà ra ma nụ dùn chè tháp ma ca ma ra tí sằng pháp quăng apamato hicha yanto bắp bồ tiên với phụ lăng xúc hằng chớ trong đời phóng dật chớ mê sai dục là không phóng dật thiền định đạt được an lạc lớn à, với câu Phật ngôn 27 này à, à, chúng ta thấy rằng những cái người mà có phước à, đó là những cái kho tàng vô giá và hưởng được ngũ trần dục lạc à, và trong cái đời sống thì rất đầy đủ ừ. khi mà đời sống đầy đủ như vậy thì các bậc hiền trí thấy được cái sự phước lợi của hành chuyên cần vì họ nghĩ rằng cái người mà chuyên cần tu tập thì họ sẽ đạt đến sự an vui của sơ thiền đến bát thiền từ sơ quả đến tứ quả à, và đó là thánh sản tuyệt vời à, đó là một cái thánh sản tuyệt vời à, cho nên khi mà bà kệ này chấm dứt thì nhiều vị tỳ khưu đắc chứng thánh quả nhất là sơ quả vì dư đại chúng thính pháp cũng đều hưởng được nhiều sự an lạc ở đây chúng ta thấy rằng người ngu ăn tết cũng ngu kỳ thác luật điên khùng nghĩa lý chi mình chép phân cho tay nhám nhúa miệng văn tục tiểu mặt chai lì được tiền xá nghĩ do người trọng mất đức nào lo bị chúng khi bảy bữa tuôn hoành trong xá vệ ngàn năm tiếng xấu vẫn còn ghi rồi như vậy dân sự chúng ta cũng đã nghe rồi và thấy cái tết à ở thời xưa nó cũng vui ha bây giờ thấy chẳng có ai bắt trước cái tết này hết Ừ. làm cho cái này bị mai một mà khi nghe lại ở đây sĩ kiêm dám dám dám dám tổ chức lại cái cái cái cái, cái tết này không hả alo sĩ kiêm có đó không có dám tổ chức lại cái cái tết này không kiếm con bò đi chuẩn bị ha rồi kiếm tro ha chuẩn bị để coi như quá trang à mà nếu mà sĩ kia mà làm làm bất dứt như vậy chắc nổi tiếng lắm nha ha alo không dám đâu hả à, ai với sĩ kim dám làm lắm á ừ. bởi vì ở trong room này sĩ kim là một người ăn to nói lớn ha ăn to nói lớn thì mình phải hiên ngang đi làm cho nó nổi bật đi để cho người ta chú ý hồi xưa chỉ có 7 ngày thôi mà thấy nó lưu lại tới bây giờ còn bây giờ mình xích kim mà coi lấy lấy lấy lấy cho ha lấy con bò ha mà coi như bôi khắp người quá trang như vậy như vậy là nổi tiếng ở mỹ liền ha dám làm không ừ. muốn muốn lưu danh muôn thuở thì bây giờ chúng ta phải có một chút gì để nhớ để thương nhé à, chứ kia mà làm vậy là nổi tiếng lắm chết liền hả làm vậy là chết liền hả à, ngu sâu làm ủa vậy cũng biết suy nghĩ à, tức là cũng có một sự nhận định nè chớ sống đời phong vật chớ mê say dục lạc không phong vật thiền định được an lạc lớn đạt được an lạc lớn xa thú xa thú như vậy là cái câu Phật ngôn này Sĩ Kim không dám làm là chứng tỏ rằng không phong vật thiền định là những cái bậy bạ để làm gì hả làm không giống ai rồi bị chửi sao à, cho nên mình phải suy nghĩ không có nên dễ vui không sao lãng không phóng vật mà thiền định là quay lại với chính mình mình nhìn lại chính mình để rồi mình biết cái chỗ nào mình phóng vật chỗ nào mình dễ vui à, do cái vấn đề tâm và tứ à nhìn lại chính mình để thấy rằng mình có nổi bề đề, bồ đề gai hay không à, mình có, có, có tham hay không mình có sân hay không thu quắc hay thu quắc còn cũng biết rằng cái vấn đề bất tịnh thì phải tìm những cái an tịnh trong nội tâm xa thủ xa thủ à, câu Phật ngôn này quý vị thấy rằng quá hả nhất là lấy à, phân bò mà làm mà chát cả người quý vị không dám làm là quý vị thấy đã thành công rồi bất chấp theo người ta chắc chắn là bị ăn đòn bởi vì không giống ai ha thôi buổi sinh hoạt đến đây xin được kết thúc ha với những lời Phật dạy để chúng ta áp dụng cho cuộc sống chúng ta được sự an vui tiến hóa xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền xin qua lực vô biên chư toàn giác độc giác và thinh văn thính chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm phật giáo nam truyền được an lành tịnh lạc ê tê na sa cha quát chê na so tì wố hô tụ sắp bạc đà do lời chân thật này kính nhân quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiện hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật Nam mô Bụt Thà Gia hôm nay xin Nhật Quỳnh à, bằng công việc à, chúng tôi cũng xin phép quý vị xin được đông luôn ha à, chúc quý vị một ngày an vui một đêm an lạc nam mô bụt thầy giá